Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đề nghị tập trận chung Nga và Việt Nam quyết định bất hợp lý gây ngạc nhiên. Trong khi chiến sự đang diễn ra khốc liệt tại Ukraine, Nga và Việt Nam lại lên kế hoạch cho một cuộc diễn tập quân sự. Theo thông tin từ truyền thông nhà nước Nga hôm 18 tháng 4, các nhà phân tích cho rằng đây là một bước đi không thích hợp và có thể gây ra những cái nhúm mày trong khu vực. Thông tin về cuộc tập trận được đưa ra vào khi thế giới đang phẫn nộ trước cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và con số dân thường thiệt mạng do cuộc chiến tranh đang không ngừng tăng lên. Nó cũng trùng hợp với thời điểm mà Mỹ đang chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ Asian bao gồm Việt Nam từ ngày 12 đến 13 tháng 5 tới. Trang tin RIA Novosti của nhà nước Nga cho biết cuộc gặp ban đầu để chuẩn bị cho một cuộc diễn tập được tổ chức dưới hình thức trực tuyến giữa lãnh đạo quân đội Việt Nam và quân khu miền Đông của Nga. Hai bên đã đồng ý về chủ đề cho cuộc tập trận sắp tới, ngày và địa điểm xác định và đã thảo luận các vấn đề hỗ trợ hậu cần, y tế, các chương trình văn hóa và thể thao. Trang RIA Novosti đưa tin nhưng không nêu thêm chi tiết cụ thể. Đại tá Ivan Tarov, người đứng đầu Ban Hợp tác Quân sự Quốc tế thuộc quân khu miền Đông được trích lời cho biết, cuộc tập trận chung nhằm mục đích nâng cao kỹ năng thực hành của các chỉ huy và đội ngũ trong việc tổ chức các hoạt động đào tạo tác chiến và quản lý đơn vị trong các tình huống chiến thuật khó, cũng như đưa ra các giải pháp không quy ước khi thực hiện các nhiệm vụ. Hai bên cũng thảo luận tên gọi cho cuộc tập trận, một đề nghị đưa ra cho cuộc tập trận là Liên minh lục địa 2022. Quyết định không hợp lý Báo chí Việt Nam hiện vẫn chưa đưa tin gì về cuộc gặp và đề nghị tập trận. Các giới chức Việt Nam hiện cũng chưa đưa ra bình luận gì. Giáo sư Carl Thayer thuộc trường đại học New South Wales ở Australia, một người theo dõi tình hình Việt Nam nói với RFA rằng đây là một quyết định không hợp lý từ phía Việt Nam. Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho thượng đỉnh với lãnh đạo khối các nước ASEAN vào tháng 5. Liệu các lãnh đạo Việt Nam có sẽ có thể nhìn vào mắt Tổng thống Biden không? Trong khi Hoa Kỳ đã có lập trường rõ ràng về cuộc chiến ở Ukraine và cuộc xâm lược của Nga. Đây không phải là cách bạn làm việc với các cường quốc trên thế giới, giáo sư Kataya nói. Hồi đầu tháng này, Việt Nam đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết do Mỹ chủ xướng loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trước đó, Hà Nội đã hai lần bỏ phiếu trắng trong các nghị quyết lên án Nga xâm lược Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ivan Story, chuyên gia cấp cao tại Viện ECS Yusuf ở Singapore, nói với RFA – trong khi Nga là đối tác gần trong khu vực, Việt Nam muốn cho thấy là họ, Nga, vẫn có một người bạn chắc chắn ở Đông Nam Á. Nhưng cuộc tập trận chung này có thể gây ra những nhúm mày ngạc nhiên trong khu vực. Việt Nam và Nga đã có mối quan hệ lịch sử lâu dài, bắt đầu từ thời kỳ Liên Xô trước kia. Nga là đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam và hiện là một trong ba đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, bên cạnh hai nước khác là Ấn Độ và Trung Quốc. Nga là nước tài trợ nhiều nhất cho Việt Nam cho đến trước khi khối Xô Viết và Đông Âu sụp đổ. Hoàng Thị Hà, một chuyên gia Việt Nam ở Viện ISIAS, Yusuf Isaac, viết cách tiếp cận của Việt Nam với cuộc chiến Nga-Ukraine và việc Việt Nam từ chối chỉ đích danh Nga xâm lược cho thấy cái nhìn của Hà Nội đối với các tính toán về chính sách ngoại giao và quốc phòng của mình. Chuyên gia Hoàng Thị Hà nói rằng cuộc chiến do Nga phát động ở Ukraine cho thấy một lựa chọn khó khăn cho Hà Nội giữa việc duy trì nguyên tắc cơ bản về tôn trọng chủ quyền độc lập quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ với việc duy trì mối quan hệ tốt với Nga, nhà cung cấp vũ khí quan trọng và đối tác khai thác dầu khí chính ở Đông Nam Á thông điệp chính trị. Điều này lý giải các bước đi của Việt Nam nhưng có những khác biệt giữa việc bỏ phiếu ở Liên Hiệp Quốc và việc tổ chức các hoạt động quân sự chung. Hoạt động quân sự chung sẽ gửi một thông điệp sai về ý định của Việt Nam là làm việc với phương Tây và nâng cao vị thế của mình trong cộng đồng quốc tế, các nhà phân tích nhận định. Đặc biệt, giai đoạn hơn một thập kỷ qua đã chứng kiến những phát triển đáng kể trong quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam – vốn có cùng chung quan ngại về những hành động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông. Chi tiết về cuộc tập trận giữa Nga và Việt Nam hiện vẫn chưa được công bố công khai và một số nhà quan sát đang bày tỏ những nghi ngờ rằng nó có thể diễn ra. Một nhà phân tích Việt Nam không muốn nêu danh tính vì không được phép nói chuyện với báo chí nước ngoài, nói rằng phía Nga đã từng công bố các cuộc tập trận tương tự trong quá khứ nhưng đều không thực hiện được. Cơ quan báo chí thuộc quân khu miền Đông Nga cũng cho biết hồi năm 2015 rằng một cuộc tập trận song phương đầu tiên giữa Nga và Việt Nam sẽ được tiến hành vào năm 2016 ở lãnh thổ của Việt Nam. Cuộc tập trận dự kiến diễn ra vào năm 2017 nhưng cuối cùng đã không diễn ra. Việt Nam tuy thế vẫn tham gia một số cuộc diễn tập quân sự đa bên với Nga Cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên gần đây nhất giữa Nga và các nước ASEAN diễn ra vào tháng 12 năm ngoái. Quân khu miền Đông với đại bản doanh Khabarovsk là một trong năm quân khu chiến lược của lực lượng vũ trang Nga, chịu trách nhiệm khu vực miền Viễn Đông của Nga. Quân khu này được thành lập theo chỉ thị của Tổng thống và được Tổng thống Dmitry Medvedev ký ban hành hồi tháng 9 năm 2010. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin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 Kính chào quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin những bức ảnh đầu tiên về sói hạm Moskva của Nga chìm trong biển lửa khi các thủy thủ bị xé xác trong cuộc tấn công tên lửa của Ukraine. Hình ảnh cuối cùng về sói hạm Moskva của Nga đã xuất hiện khi nó chìm trong biển lửa và các thủy thủ kể lại việc tay chân của họ bị xé toạc trong một cuộc tấn công tên lửa của Ukraine. Cảnh quay video cho thấy Moscow bị nạn với khói bốc ra từ nó và một chiếc tàu kéo cứu hộ gần đó. Một giọng nói được phát ra bằng tiếng Nga, DM, bạn đã làm cái quái gì vậy? Một người lính nghĩa vụ sống sót ẩn danh đã rơi nước mắt khi kể với mẹ về việc ít nhất 40 thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng trong cuộc tấn công với nhiều người mất tích và bị thương cha mẹ của một người lính nhập ngũ khác cho biết đã phát hiện ra khoảng 200 người bị thương, nhiều người bị bỏng kinh hoàng và các vết thương nặng khác. Nhiều tài khoản mới đưa tin khác với tin chính thống của nhà nước Nga về việc chiếc xoáy hạm của hạm đội Biển Đen của Vladimir Putin đã bị mất như thế nào. Nó diễn ra khi sự tức giận bùng phát của gia đình những người mất tích và sự lo sợ đã chết đã nổi lên bất chấp những nỗ lực của chính quyền để bịt miệng người thân. Những người này bao gồm những người lính nghĩa vụ mà Putin đã thề rằng sẽ không được đưa vào vùng chiến sự. Người thủy thủ trẻ chứng kiến cảnh tàn sát trên tàu Moskva đã được Novaya Gazeta, cơ quan truyền thông điều tra hàng đầu của Nga, tiết lộ hiện đang hoạt động từ bên ngoài sau khi bị Putin bịt miệng. Người mẹ quẩn trí cho biết Tôi nhận được tin từ con trai tôi lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 4, hai ngày sau khi vụ việc xảy ra. Con trai tôi nói rằng chiếc tàu tuần dương bị bắn trúng từ phía đất liền, từ phía Ukraine, vì ngọn lửa trên tàu không thể bùng phát mà nó không có lý do. Có những người thiệt mạng, bị thương tích và mất tích. Con trai tôi đã gọi cho tôi ngay khi tất cả được đưa điện thoại, sau khi được giải cứu. Các tài liệu và điện thoại riêng của họ trên chiếc tàu tuần dương nó gọi cho tôi và nó đã khóc vì những gì nó đã chứng kiến. Nó thật kinh khủng, rõ ràng không phải ai cũng sống sót. Bà cho biết hầu hết những người bị thương đều bị đứt rời tay chân vì tiếng nổ từ cả tên lửa và đạn nổ. Con trai tôi đã khóc khi nó gọi cho tôi vào ngày 15 tháng 4. Nó nói, Mamotka, tiếng gọi của mẹ một cách triều mến còn chưa bao giờ nghĩ mình lại vướng vào một mớ hỗn độn như vậy trong khoảng thời gian được cho là yên bình. Con thậm chí sẽ không thể cho mẹ biết chi tiết về những gì con đã thấy, nó thật là kinh khủng. Người mẹ nói, tôi không muốn chia sẻ tên của con tôi vì tôi sợ sẽ làm hại cho con trai mình. Họ đã bị buộc phải ký cam kết không tiết lộ thông tin trước khi lên tàu Tuần Dương. Xin hãy hiểu cho tôi, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi như hóa đá và tôi không biết mình sẽ đợi con trai tôi trở về như thế nào. Bà tuyên bố Bộ Quốc phòng đang ngăn những người sống sót về nhà. Tôi không biết mình sẽ sống như thế nào trong thời gian chờ đợi con trai tôi trở về, chờ nó hoàn thành nghĩa vụ. Thật là kinh khủng. Và phương tiện truyền thông nhà nước tất nhiên không đưa ra bất kỳ chi tiết nào. Tại sao? Bởi vì Bộ Quốc phòng không muốn thừa nhận thất bại trước Ukraine. Bộ Quốc phòng không muốn thừa nhận rằng một tàu tuần dương như vậy đã bị chìm. Riêng biệt, một người cha đã thề tìm ra sự thật về cậu con trai đi lính nghĩa vụ của mình là Diego Krikbit, 20 tuổi, một đầu bếp trên tàu ở Moscow, hiện đã mất tích và được cho là đã chết. Ông bày tỏ sự tức giận của các bậc cha mẹ, những người cảm thấy họ bị chính quyền Nga lừa dối. Dmitry Kribitz đến từ Yalta ở Crimea được xác nhập cho biết, truyền thông nhà nước Nga đã đưa tin rằng toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Đó là một lời nói dối, một lời nói dối trắng trợn và đáng diễu cợt. Con trai tôi là lính nghĩa vụ và như tôi được các chỉ huy trực tiếp của tàu tuần dương Moscow thông báo nó không nằm trong số những người chết và bị thương và được đưa vào danh sách mất tích. Một lính nghĩa vụ không được phép tham gia vào cuộc chiến được liệt vào danh sách mất tích đang lên đênh trên biển cả. Sau những nỗ lực của tôi để làm rõ dữ liệu về sự việc chỉ huy tàu Tuần Dương và phó của anh ta đã ngừng giao tiếp. Tôi hỏi thẳng sao các anh, các sĩ quan còn sống và con trai tôi, một người lính nghĩa vụ thì lại chết. Người cha cho biết họ đã cố gắng kéo chiếc tàu tuần dương đến Sevastopol, nhưng trên đường đi nó bất ngờ bị chìm. Hãy tiếp tục suy nghĩ cho chính mình. Tôi, Dmitry, Kripitz, cha đẻ của người lính nghĩa vụ Diego Kripitz này, xin mọi người đừng sợ và đừng thờ ơ. Hãy chăm sóc con cái mình, chăm sóc lẫn nhau. Hãy truyền bá lời kêu gọi này của tôi bất cứ nơi nào bạn có cơ hội để những kẻ khốn nạn không bưng bích thảm kịch khủng khiếp này. Và tôi sẽ dành toàn bộ cuộc sống tương lai của mình để đảm bảo rằng sự thật chiến thắng trong câu chuyện này. Một người đàn ông